Ờ, xin chào tất cả các bạn chơi môn bài lá bịp uh, trên mọi vùng miền tổ quốc ngày hôm nay thì mạnh casino sẽ làm một video chuyên về một cái dòng máy bài mới nhất hiện nay đó là máy bài cvk 680s Đấy, đây là trên tay mình là một cái dòng máy bài cvk 680s này mới nhất năm nay thì như các bạn đã biết đấy ngày trước siêu vòng cvk nổi danh là con cvk 500 sau đó con cvk 600 thì năm nay hãng ra mắt một con máy bài cải tiến hơn cvk 680s đây mình sẽ cho các bạn xem trực tiếp và gần hơn để bạn nhìn thấy cái độ máy nó đẹp hoàn thiện thiết kế như nào nha đây con máy rất là đẹp luôn ngụy trang trên một chiếc iPhone 8 đấy và phần bên trong phần mềm bên trong này giống iPhone luôn nhé đấy Giờ các bạn nhìn cấu hình chưa ảnh thư viện cài đặt giống hết luôn iPhone thì với con máy bài CVK 680S này đã được ờ, tích hợp cái công nghệ đỉnh cao của hãng năm nay quét bài là siêu nhanh với cái ưu điểm của nó là pin khỏe báo nhanh và cái địa hình hơi gồ ghề chơi vẫn báo bình thường và nó có thể báo được tất cả các môn bài ở Việt Nam ba cây ngoài Bắc này liêng này sâm phẩm chắn này. cho miền Nam chơi bài cào này bình sập sám bình Ấn Độ gò hâm lá và bịp thì đấy là một những cái môn chơi là phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay thì bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn hai môn chơi chính ở ngoài bắc và hai môn chơi chính ở trong nam đấy ngoài bắc mình sẽ test là bài liêng này liêng thì ở đâu chơi không thứ bắc nam và bài ba cây đấy mười ăn chín nhị tiếp theo là bài cào và binh ấn độ thì các bạn hãy xem hết video để mình test theo theo dõi mình test máy xem cái tốc độ của con cvk 680s bản nâng cấp là như nào nhé, đấy mình sẽ chơi một liêng trước một liêng mình để là bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất các bạn cũng có thể là để báo hai nhà lớn nhất hoặc là báo tất cả đấy thì với cái môn chơi này các bạn cần một bài mã vạch thì bài bên nhà mình thì rất nhiều mẫu dòng xanh dòng đỏ dòng vàng đấy, đô la đô la này bài uh, kim cương rất là nhiều mẫu mã các bạn đấy. máy báo rất nhanh rồi đấy ngang dọc không quan trọng bạn nhé Đấy, báo hai đấy hai đã được 8 điểm cái môn liêng các bạn này một hai này đấy. đấy những nhà còn lại là không qua được 8 điểm đấy, chắc chắn là như vậy luôn nhá máy báo thì chuyển sang 100 trăm do thời gian nó hạn hẹp video mình sẽ quay qua để mà cho bạn thấy được hiệu quả của nó về các môn chơi đấy để các bạn những người bắc hay các bạn quan tâm về các môn chơi khác nhau thì có thể xem qua được tiếp theo mình sẽ đánh cái môn máy môn môn ờ, ba cây bắc đấy 10 ăn 9 nhịn 36 lá đây là một môn chơi rất là hay để bốn người chơi với cái môn chơi này thì các bạn bỏ tất đầu người có nghĩa là những cái phần từ 10 đổ lên là bỏ hết giữ lại à, từ 1 đến 9 thôi đánh môn này cũng rất là sốc có những vùng là, là 9 10 nhân đôi Đấy, sát nhân ba đánh môn này cũng rất hay Đấy, bắt đầu chơi này về bản thân mình thì đi bịp bài cũng rất là lâu rồi thì các bạn ờ, có nhu cầu học thì các bạn phải qua trực tiếp cửa hàng để mình sẽ dạy cho các bạn chơi bịp bằng tay không không cần phải máy đây Đấy. báo rất nhanh này Đấy. máy báo một thì các bạn cứ bỏ một lá đi và tính cái đấy như hạn như chia là một hai ba bốn là tính cái từ mình đi mình người bốc cái cái cái cái cái này thì mình cứ người bốc là người sẽ là điểm cao nhất đấy chia từ đây tính cái từ đây mình sẽ là điểm cao nhất đấy. đấy. các bạn có thể nhìn qua như này là được uh, ờ, 9 điểm này đấy đấy chín áp cống luôn đấy. những nhà còn lại thì điểm rất là thấp ba cây thì là tính cái bao nhiêu nhà cũng được chơi các bạn chơi bao nhiêu nhà là chơi hết bài thôi rồi tiếp theo thì mình chuyển sang môn bài cào miền Nam và môn bài môn bài biên độ nhá các bạn thấy không máy con máy này báo cực nhanh luôn đây là mình sẽ chuyển sang cái môn bài à, bài cào miền Nam mình để là bốn người chơi và báo à, một nhà lớn nhất cho nó dễ có thể tăng lên thì khi các bạn chơi các bạn lưu cho mình này tất cả kết quả sẽ được báo vào cái tai nghe siêu nhỏ này và màn hình sẽ là tắt túi đi chứ không đây là mình để mình test các bạn nhìn đây nhá đây cái tay nghe từ nhỏ này bạn đỗ luôn cho vào tay cẩn thận nếu không cho sâu còn kéo đi đi viện nhắc ra guốc ra <laughs> ông các bạn yên tâm nó có cái cái dây để mình kéo ra được không phải lo chưa vậy đây bài ca miền Nam này đặt vào đấy cắt đi này đấy, vẫn báo hai này nha các bạn nhé ba máy báo ba bốn người chơi Đấy. các bạn đếm này một hai ba này ba này được bảy điểm này Đấy. lớn nhất các bạn nhìn lớn nhất cái trong cái cái ván bài này đây có 6 nữa đấy. đây này đây ba này đây là 6 này đấy báo chuẩn xác luôn đây là môn bài cào miền Nam bài gọi là bài cào ba lá thì tiếp theo mình sẽ chuyển sang môn bài binh Ấn Độ khi các bạn đi chơi á mà các bạn không thể sử dụng cái máy này các bạn phải dùng mua những phụ kiện kết nối này để mà kết nối vào máy này và cái máy để trong người ví soi bài báo vạch này đồng hồ này ở ờ, vòng tay này Nokia cúi bắp này và cái này là ngụy trang áo sơ mi đấy mặc đeo vào trong người nó đóng cái cúc áo sơ mi ra để ngụy ra cúc áo nó như một cái áo xoay bài luôn Đây, mình sẽ chơi trở về mình uh, chơi cái môn là uh, binh Ấn Độ hay còn gọi là binh sáu lá đấy cho mình làm gọi là binh sáu lá mình để bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất đây ba một hai ba bốn người chơi các bạn nhé mày ba ba chắc chắn này là ba nhà ba chắc là lớn nhất rồi một hai ba đây các bạn nhìn qua này điểm rất là cao luôn cao nhất luôn đấy những nhà này không có gì rồi đấy điểm rất thấp nhà này rất là thấp chia thêm cho các bạn một ván nữa nha các bạn để nó cắt đi Đấy. Đấy. vẫn hai này máy báo hai nha hai là lớn nhất bài bình sáu lá hay còn gọi là bình ấn độ đây một hai các bạn xem này điểm rất là cao đây đây là 97 này 97 này điểm cực cao luôn Đấy, những nhà còn lại không cần phải xem chắc chắn máy báo là chuẩn xác 100 trăm không để hơn được thì các bạn có nhu cầu mua hàng ở Sài Gòn thì các bạn à, qua đi xem miền Đông Đấy, miền Bắc thì qua đi xem miền Đình để vào trải nghiệm sản phẩm test hàng mua hàng tất cả là sản phẩm để được bảo hành cho bạn một năm thì lưu ý mua hàng thì các bạn đến những cơ sở lớn đấy, để mà làm ăn người ta thứ nhất giá cả nó rẻ hợp lý và chế độ bài tốt đấy. rồi cảm ơn các bạn xem video